một người tu luyện trong khi thiền định đã nhìn thấy cảnh tượng thần giáng hỏa xuống núi lửa Tông Ga phun trào gần đây. Bà đã cố gắng hỏi nguyên nhân, vị thần ấy đã trả lời bằng cách triển hiện cho bà nhìn thấy duy nhất năm chữ. Vậy năm chữ đó là gì? Vì sao núi lửa Tông Ga lại phun trào? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2022 đã xảy ra vụ phun trào núi lửa kinh hoàng gần quốc đảo Tonga ở Thái Bình Dương. Các nhà khoa học NASA cho biết vụ nổ có sức công phá tương đương hơn 650 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản. Tuyến cáp quang biển của Tonga ngay lập tức bị phá hủy, khiến hòn đảo mất liên lạc với thế giới. Vụ phun trào còn gây ra sóng thần quét qua Tonga, các quốc đảo Fiji, Samoa và dọc vành đai Thái Bình Dương. Các nhà nghiên cứu cho biết dù núi lửa Tonga vẫn phun trào gần đây, nhưng lần này là vụ phun trào lớn nhất trong khoảng 1.000 năm qua. Rốt cuộc điều gì đã khiến ngọn núi lửa này thức giấc mãnh liệt vậy? Theo văn hóa truyền thống, hết thảy mọi thứ xảy ra trong xã hội nhân loại đều là an bài của thiên thượng, từ sinh, lão, bệnh, tử, phúc họa của con người đến sự phát triển thịnh suy của xã hội. Một người tu luyện khai mở thiên mục con mắt thứ ba đã nhìn thấy nguyên nhân thực sự đằng sau vụ phun trào này. Nguyên nhân sâu xa Gần đây, một người tu luyện Phật Pháp cho biết trong khi thiền định, bà đã nhìn thấy cảnh tượng chân thực của vụ phun trào núi lửa Tông Ga. Bà nói, hôm đó tôi thấy mây trắng bị đẩy ra, một vị thần áo trắng xuất hiện, đó là một vị thần phương Tây trong tay cầm cây gậy lửa. Ông nhìn chăm chú xuống bên dưới, rồi giơ tay cầm gậy lửa lên ném thẳng xuống biển. Cây gậy lửa từ không trung rơi xuống xuyên qua mặt nước thổi bùng lên núi lửa Tông Ga. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã xuất ra một niệm. Bất luận xảy ra việc gì đều phải có nguyên do, nguyên nhân của sự việc này là gì, xin ngài chỉ rõ cho tôi được không? Vị thần nói, bà hẳn phải biết rồi chứ. Tôi đáp, điều tôi biết là cái lý của tôi, nhưng tôi muốn biết nguyên tắc hành xử của thần. Hơn nữa đạo lý này đến từ thần, và tôi muốn truyền đạt lại nó cho thế nhân. Vị thần nhìn bà rồi triển hiện ra năm chữ, nghiệp lực của chúng sinh. Người tu luyện còn nhìn thấy bên cạnh vị thần này có một số thần khác, tất cả đều cầm hỏa khí trong tay. Một vị cầm cung tên và hỏa tiễn, vị khác cầm cờ lửa phía sau, một vị cầm ngọc lưu huỳnh, còn vị thần ở giữa đang cầm một bình lửa, tất cả đều mặc áo choàng trắng. Không lâu sau, những vị thần này biến mất, mây trắng lại xuất hiện trên bầu trời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà tiếp tục nói, kỳ thực đằng sau những việc xảy ra trên thế gian đều có các nhân tố tại cao tầng tham dự. Trong mấy năm nay đã xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên Biển Đông. Có người khai thiên mục đã nhìn thấy trước sự việc đó một vị thần đã dương cung bắn một mũi tên xuống Biển Đông, chẳng bao lâu sau tại địa điểm đó đã nổ ra cuộc xung đột. Sau đó, hậu quả của vụ phun trào núi lửa lan rộng năm 1816 được gọi là năm không có mùa hè và năm đói vì lượng lớn khí lưu huỳnh dioxit SO2 và son khí từ vụ phun trào xâm nhập vào khí quyển, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm xuống. Nhiều nơi ở châu Âu không có mùa màng, nạn đói xảy ra cùng lúc với dịch bệnh bạo loạn khiến số người chết lên tới 200.000 người. Thảm họa núi lửa Vesuvius Hay như thành phố La Mã cổ đại Pompeii từng là một thành phố cực kỳ xa hoa, với các tòa nhà, kiến trúc vô cùng sầm uất. Hai bên đường có vô số quán rượu, kỹ viện, nhà tắm, sườn vàng bạc, tiệm bánh, tiệm tạp hóa, tiệm bán dầu ô liu, tiệm trứng cá muối, xưởng dệt, xưởng gốm, Tuy nhiên, khi lịch sử bước sang năm 79 sau công nguyên, những người dân ham mê hưởng lạc ở Pompeii không bao giờ nghĩ rằng một thảm họa đang âm thầm ập đến. Vào tháng 8 năm 79, ngọn núi Vesuvius gần Pompeii bắt đầu bốc khói trắng, những trận động đất nhỏ liên tục xuất hiện, nhưng mọi người vẫn chỉ tập trung vào kiếm tiền, ăn chơi, xa đọa, không mảy may quan tâm đến mối hiểm nguy như một lời cảnh báo của thần này. Đến trưa ngày 24 tháng 8, sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, núi lửa Vesuvius đột ngột phun trào. Magma phun thẳng lên trời, khói đen mù mịt bao phủ không trung cùng cho núi lửa nóng rực lan ra. Trong chốc lát trời đất tối sầm, mặt đất rung chuyển. Sau đó, núi lửa phun trào gây mưa xối xả cuốn theo đá, cát và cho núi lửa trên núi, tạo thành một vết lở bùn khổng lồ cuốn xuống núi và lao xuống vùng đồng bằng đám đông người dân hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, nhiều người bỏ chạy ra biển, nhưng cũng không thoát được tai họa từ trên trời rơi xuống này. Chỉ trong vòng mấy chục tiếng đồng hồ, hai thành phố lộng lẫy Pompeii và Herculaneum đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Một vị cao nhân khác trong lúc đả tọa đã nhìn thấy cảnh tượng thành Pompeii bị hủy diệt, hơn nữa còn biết được nguyên nhân thực sự như sau. Thiên sứ cầm trong tay một ngọn cờ rực lửa, Phía trên bốc lên một ngọn lửa đang cháy, thiên sứ cấp tốc bay xuống hạ giới. Hỏa thần cúi đầu tiếp nhận lá cờ lửa, hỏa thần phất lá cờ, từ trong lá cờ bay ra một con rồng lửa, rồng lửa phân thân và 9 con rồng lửa xuất hiện. Hỏa thần phất cờ lửa một lần nữa, 9 con rồng lửa biến mất vào chân núi. Hỏa thần phất cờ lửa lần thứ ba, rồng lửa phun ra những quả cầu lửa, ngọn lửa bốc lên, thân núi nổ tung và núi lửa phun trào, tôi nhìn thấy các vị thần tiên trên mặt đất, sơn thần, hỏa thần, hải thần, thổ địa thần. Đều đã chứng kiến cảnh tượng núi lửa phun trào. Trên thiên giới, tầng tầng chúng thần đều đang chăm chú quan sát đại sự phát sinh tại nhân gian lần này. Trong thâm tâm tôi minh bạch rằng, núi lửa Vesuvius phun trào và Pompeii bị hủy diệt là an bài của thần. Những người bị trói thành hàng là những người phải chết của từng nhà từng hộ. Trong lịch sử, các nhà nghiên cứu cơ đốc giáo hậu thế tin rằng sự diệt vong của thành Pompeii là do bảy tội lỗi. Bạo lực, tra tấn, tham lam, tham ăn, kiêu ngạo, túng dục và cậy tài. Những tội lỗi này đã dẫn đến sự trừng phạt của Thượng Đế. Tôi thấy Pompey đã tự chiêu mời sự trừng phạt của thiên thượng. Thượng giới định tội Pompey bằng hai chữ phi nhân, không phải người. Phía sau hai chữ phi nhân thần đã liệt kê những tội ác của người dân Pompeii. Một là dùng thủ đoạn tàn nhẫn bức hại tín đồ cơ đốc giáo, hai là dâm loạn, ba là hiếu sát, bốn là điên cuồng ngạo mạn, năm là xa hoa hoang phí, sáu là bại hoại nhân luân, bảy là phản bội các lời răn của thần. Khi viết bài này, tôi biết mình đã từng là một thầy tế trong đền thờ của Pompeii trong kiếp trước, ngôi đền này thờ thần Jupiter người dân Pompeii đã từng có tín ngưỡng đa thần. Thuận theo thời gian trôi qua, cùng với sự bại hoại của con người, Pompeii mất đi chính tín vào thần. Người Pompeii lúc đó đã không còn tin vào chỉ dụ của thần nữa. Khi người ta đi lại trên đường, tôi nhìn thấy những vật chất màu đen từ thân thể họ rơi xuống đất. Những vật chất này tích tụ ngày qua ngày khiến thành Pompeii dường như bị bao phủ bên trong lớp sương mù màu đen. Con người quả thực đã đến mức nghiệp lực cuồn cuộn do ảnh hưởng của khoa học hiện đại và thuyết vô thần, nhiều người ngày nay không còn tin vào sự tồn tại của thần. Thuận theo sự trượt dốc đạo đức và chạy theo vật chất, ham muốn, dục vọng, con người đang từng bước dẫn thân vào con đường đầy tai kiếp. Tuy nhiên, ông trời cũng có đức hiếu sinh, vẫn luôn lưu lại cho con người cơ hội thay đổi. Và những tai họa này chính là lời cảnh tỉnh